Xin chào tất cả các bạn Hôm nay à, Gavi mời các bạn à, cùng xem đàn chó con à, của cặp bố mẹ vô địch Bruno và Messi à, Đây là phần video trước giờ ăn Quay giai đoạn này thì con chó con nó sạch để cho mọi người có thể ngắm kỹ cái đàn chó này Hiện tại thì à, đàn cún con này được à, một tháng và một tuần tuổi. thôi chúng ta giải tán đi nào. Ở giữa video thì có phần à, hướng dẫn chăm ăn cho cho con thì uh, các bạn uh, quan tâm đến phần đấy thì chúng ta sẽ xem ở cái ờ, thời điểm 2 phút 50 đến 3 phút 50 nhé một số cún thì vẫn còn đang thì buồn ngủ và này là một mình nhận hai quả bóng đây là một con cái ờ, rất là nghịch ở trong đàn Đây ờ, là đàn cún con mà trại Gervi ờ, rất là kỳ vọng Với cho bố là con đực mới nhập Bruno Vô địch trẻ của Ly Thua Và chó mẹ là Melsi Vô địch Việt Nam con đực bạn này cũng vẫn còn đang ờ, ngái ngủ nằm yên nằm yên nằm yên nằm yên nằm yên nằm yên yên nào nằm yên nào nằm yên nằm yên nào à, đây là khẩu phần ăn ở chạy chó govi dành cho cho con từ uh, giai đoạn tập ăn giai đoạn tập ăn thì uh, sẽ xay hạt uh, ngâm hạt và xay ra còn cái ờ, phần ờ, đảo ờ, khoáng chất vitamin và canxi thì từ giai đoạn tập ăn cho đến khi hết tuổi con chó nó hết tuổi lớn bổ sung khác nhau ở các giai đoạn khác nhau thôi cái bột chibi powder thì nó tan trong nước thành ra là có thể hòa luôn vào trong lúc xay hạt canxi nano thì nó không tan thành ra là sẽ phải đảo sau nếu mà các bạn mà hòa cái canxiano này vào nước là nó sẽ tạo thành một cái lớp váng ở trên mặt nước nhé nó không tan được đâu giờ nó sẽ bám hết vào ờ, thành của cái ờ, đồ ờ, chứa tốt nhất là các bạn nên đảo trực tiếp nếu mà khi mà con chó nó lớn rồi thì nó có thể ăn hạt hay là ăn cơm hay là ăn thịt thì chúng ta sẽ đảo trực tiếp sau cùng cái con siano sau khi ăn thì ờ, thường là chúng nó sẽ nù nghịch một lúc rồi ờ, mới đi ngủ đây ờ, cũng là một con cái ở trong đàn đàn có ba con cái thì đều rất nghịch <laughs> dây đỏ này cũng là một con cái đỏ vàng và một con cái ờ, ở đoạn đầu video giai đoạn này là giai đoạn cho con nó đã mọc răng rồi cho nên là nó nô nhau là nhiều khi nó đau và nó cắn nhau đấy à, cảm ơn ờ, các bạn đã luôn theo dõi các video của chảy chó gơ à, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo